chú vào đây hết đâu trong đây luôn chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội đi nhật bếp có hiệu là Rinnai KGE 661 FTS đây là nội thất bên trong của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoài bắp <clears throat> đây là ngoài thất của bếp đây đây là bếp nướng này có vỉ nướng bằng inox bây giờ tôi sẽ thử ờ, những tính năng của bếp tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mặn nên bếp nó <coughs> mới tắt bếp đó phá ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên phải nè bếp nướng nè công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì đó tất <clears throat> thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á về à, bếp nướng nè về phần bếp nướng á do mặc định nhà sản xuất á, cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu bếp nấu ta có thể tăng lớn giảm nhỏ được nhưng mà đối với bếp nướng á, chỉ giảm được từ 10 xuống 8 thôi tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi này. ở điều kiện hoạt động bình thường thì đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà <clears throat> thổi đi á, làm nguội đi cái nồi á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cơ bụi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa <clears throat> đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn đây bếp nóng bên trái tôi đã tự động giảm nhỏ lửa 208 độ tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bên phải cũng vậy đa 251 độ tại những loại pin con ó là con thỏ nè dùng được 15 15 <clears throat> đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Bexel á ba loại pin nè sử dụng được 30 à, đến 40 ngày nên các uh, tất cả các loại pin này rất là kém dành cho bếp ga nội địa nhật nên các bạn hãy tránh ra đây bếp nấu bên phải tôi đã tự động tắt lửa và phá ra. bếp bên trái cũng vậy đã tự động tắt lửa và phá ra. sau chế độ là nước cạn nồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp Nhật á, đánh lửa điện tử <coughs> bằng IC điện tử IC bằng hai bằng hai pin pin đại nè nên nhà sản xuất bên Nhật đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc ờ, một bếp á, thì <clears throat> để sử dụng thì các bạn thì tất cả các bếp nấu và bếp nướng đều đánh lửa theo mục đích để đốt cháy nếu có rò rỉ mục đích đó là đốt cháy ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam còn đây là cảm biến ờ, phá ra khi nước cạn nồi nè nếu uh, ta có uh, nấu ăn mà có quên á còn uh, ờ, bếp ga Nhật thì có lò nướng tiện lợi dễ dàng vệ sinh khi sử dụng à, khi mở lên à, là sử dụng thôi không mất thời gian và công sức như à, đốt lửa than à, nướng được mọi thứ nếu các bạn cắt mỏng ra hay không còn bếp ga Nhật á ưu điểm <clears throat> ưu điểm là tiết kiệm ga nè thực tế gia đình bốn người ngày nấu ăn hai buổi thì à, một bình ga giá 300 khoảng 320 sử dụng được ờ, hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ ờ, khoảng 150 ờ, ngàn tiền ga thôi qua thực tế khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật á, trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp ban đầu thì bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng đây là ổ cắm hẹn giờ nấu và nướng à, từ 1 phút đến 60 phút tiện lợi khi nấu nướng à, các bạn không phải canh bếp nữa giúp các bạn à, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn chỉ phần à, không lo nấu quên tức là tiết kiệm ga tiết kiệm tiền và đảm bảo an toàn không cháy nổ đây thì đối với vòng bếp này á tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè bằng một cục nguồn 3V sử dụng thay cho pin đây là đầu chờ nè thì các bạn gắm vào nguồn 3V sử dụng hai tua pin đây bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường thì đây là các bạn ngụm vào nguồn 3V nè nguồn 3V các bạn à, cắm vào cắm hàng giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện thì thời gian nó được à, từ 1 đến 60 phút ta có thể tùy chỉnh thời gian mà ta mong muốn bây giờ tôi sẽ chỉnh một phút thử bếp đây thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại <clears throat> van, van 50 lốt 345m đây là van 50 lốt 345m à, van này cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng bên này à, bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được à, nhiều loại van được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật gì đó các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nè nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp đã tự động à, tắt lửa và phá ga sau một phút hàng giờ nè đây, công tắc thì vẫn còn đang mở rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước cửa hàng bếp ga các tỉnh thành muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook à, số điện thoại 0909306149 để có nhiều chính sách ưu đãi dành cho lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV á, có thể kìm <clears throat> có thể đọc vào remote tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video thử bếp nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem thì đối với dòng bếp này á tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại zin à, một cặp pin đại zin theo bếp về nếu mà sử dụng cho bếp này thì khoảng được 3 đến 4 tháng thì đối với dòng bếp này shop trẻ hơn khuyến mãi bảo hành một tháng cho sản phẩm ờ, bếp ga một đổi một trong người <clears throat> một đổi một trong người ngày đầu nếu bếp có bị lỗi bếp thì cũng đã bọc được bọc lưới chống chuột nè và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chưa vào cắn phá đất dây điện còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nó nướng nó không có bị khô thì vừa rồi tôi cũng đã hư hết những tính năng của bếp Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau.